안녕. hỡi ta đã xa xa nhau rồi người chờ người đi ai không thương mà không nhớ trời càng về khuya đêm mất hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng gọi tàu tìm về trên Thank you. biệt ly theo quất nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi vì chống anh khi phố cũ vừa lên đèn mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi vì chống anh khi phố cũ vừa lên đèn lòng nhớ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 mơ nhưng mỗi lần nghĩ đến về tưởng nhớ người đó ta đây tình vẫn chia vui biết cuộc đời mình ra sao ôm kỷ niệm chẳng như lời thơ than một tấm khúc cho người thương cho tiếng đàn đời đã không mang những gì mình mơ ước mà dạo khó tin quên xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian còn mãi trong ta mùa xin quê bạc béo lời thì đậu môi thốt thành câu tạ từ cuộc tình như ông bướm vườn bên hoa để khi yêu hoa phai tàn ông bướm bay theo đàn để chọn kiếp nghèo giữa đây ngồi ôm kỷ niệm này gác nhỏ buôn đêm nơi đường yêu lắm nếu nụ hoa mau tàn héo cho xót xa thêm nhiều nếu xưa ta đừng quên lời ngọt đầu môi chỉ là câu bụi bạc tình đổi thay như áo mặc qua tay hỏi ai chưa một lần dạng dỡ duyên ban đầu để chọn kiếp dạng giữa duyên ban đầu để chọn kiếp bờ vai lạnh lạnh gió thu về gót buồn quá lỗi cũ sao hồn nghe nhớ ai nhớ ngày ta quen nhau chưa gió tình yêu muộn nhìn nhau xa tầm tay ôi âm thầm đắng cười vừa bên nhau một ngày nghe như tình đã đầy nghe như hồn đã chín hương tình dâng ngọt ngào lễ chân bốn phương trời lênh đênh dòng đời trôi anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến đã kín một vòng tay chung thân cho cuộc đời nào dám nói yêu anh thôi nhé thôi đừng mơ cuộc tình đã muôn màng ngõ tình thôi ghẹn kín xin đừng vương vấn chi anh về đi anh ơi ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình buồn buồn quá lỗi cũ sao hồn nghe nhớ ơi nhớ ngày ta quen nhau chưa số tình yêu muộn nhìn nhau xa tầm tay ôi âm thầm đắng cười vừa bên nhau một ngày nghe như tình đã đầy nghe như hồn đã chín hương tình dâng ngọt ngào anh ơi từ bơ vỡ vào đời tâm thân em lễ chân bốn phương trời linh đanh dòng đời chưa anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến đã kín một vòng tay chung thân cho cuộc đời nào dám nói yêu ai thôi nhé thôi đừng mơ cuộc tình đã muôn màng ngó tình thôi ghẹn kín xin đừng vương vấn chi anh về đi anh ơi chơi con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình buồn ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình chiếc xe hoa anh ơi thôi đánh dáng dở tình ta còn đâu câu nói ban đầu tình đôi ta có phai màu bây giờ tại sao đành ôm cô đâu ước hẹn rồi nay chả với chẳng chờ với trăng sâu anh ơi non môn biến cạn gì đâu ngày xưa chung lỗi chung mộng mà nay sao cách xa lòng em nhìn xế hoa lòng vẫn 情。 thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui khuya nay anh đi rồi đem chi trai xây đời đem mến thương cho người người đời chớ anh anh đem chi trai xây đời đem mến thương cho người người đời chớ anh trăm vạn lần cùng nhớ trời càng về khuya đêm mất hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân bên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng anh trừ kinh đô nghe dạo duyên bước cô đơn ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi anh ơi chuyện hãy chúng mình mong giữa khó thành biết nhau chỉ tam xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi vì chống anh khi phố cũ vừa lên đèn năm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi vì trông anh khi phố cũ vừa lên đèn mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi vì trông anh khi phố cũ vừa lên đèn trong theo ngầm hờn tình yêu mất đi còn đâu anh đâu lỗi hẹn mà đời lại dối mối duyên ban đầu từ đây chết trong lòng nhau đời cửa sao lại lắm u sầu em khóc mối duyên ban đầu từ đây chết trong lòng nguội viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ trượt lên nét suy tư bao năm thầm kín cho thương ta áo tím những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai tình khốn lớn nuôi chờ mong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 lần ngày đêm về thương nhớ người đó ta đây tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra sao ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than một tấm khúc cho người thương cho tiếng đàn đời đã không mang những gì mình mơ ước mà dạo khó tin quên xa nhau thì nhớ lúc đêm gần xạo xuyến nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian làm buồn vô vơ nhiều lúc muốn quên để xóa mờ nhưng mỗi lần nhìn đêm về tưởng nhớ người đó ta đây tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra sao ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than một tấm khúc cho người thương cho tiếng đàn đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tin quên xa nhau khi nhớ lúc đến gần sao xuyên nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian xa nhau khi nhớ lúc đến gần sao xuyên nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian đổi thay chối bỏ câu hẹn thì để lại đời cay đắng và thương đau từng đêm mưa giăng sâu khi nước mắt ban đầu như quả biếu cho nhau niềm tin chân nữa mình thương nhau từ đó không đắn đo e dè để ai kia bạc bẽo lời thì đậu môi thốt thành câu tạ từ cuộc tình yêu ông bướm bay theo đàn để chọn kiếp ly tan nhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai giữ được câu chung tình mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay phận nghèo giữ đây ngồi ôm kỷ niệm này gác nhỏ buồn đêm ngọt đầu môi chỉ là câu bụi bạc tình đổi thay như áo mặc qua tay hỏi ai chưa một lần dạng dỡ duyên ban đầu để chọn kiếp